kiwa e ban mata na chor nung gun khung nga e zang nga yak we ban cha dri de hu ma thal ma yu ba ling de ma nat sam na ngang ru thu na chele ma na bu ma shan chur pala se na sang thale 攻克。 the shalawe roga kheni bula mong dan sang maratona ti chanang chang khe ma phala se sha sam ma chor khong ga an ne o khang pe a e shoda nga ana no sin pan da sha chang ana sang salam ra da mo e ngana ra chi la 能一起难成全。 Selong zabe nga sang ezange Nga tele ang shikang marakeni nga shelul Garay ang se ide sare Garay nga sang medre nga re Shanjar palase 需要。 kap ka me gor ang à, nga eroge alam rama alwe shi lam keni e change wal kan tan ta shon ne sak se ang hi ta ta de mama tan ta kan za bueno ang o ju ju wa mai lun ba nga gar ra shon na je ju ri la lun ba nga khang pe an na o ba dang không khum shon na away nga sang narok nga Patangwe alamra, Alhambra, Tara, Tadi, Desert Ngā te ang shikam marakeni nga shelul karai ang se ide sare garai nga sang medre nga ga shanjer palase nga sang ezange nga tong ta ang sung 伤的血泪。